chung thấy giúp được sao Trùng tức là hổ đó Thì ra là hổ à Được, được, tốt lắm đó Thôi được rồi, để tôi cứ tôi giúp anh thì không cần phải lo Được rồi, thiệt tiền quá Không sao, chúng ta là bạn Tôi không có tiền, chúng ta là bạn thân mà 夹住他！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！打死你！哎呀哎呀！喂，快点，快点，哎呀！ Ôi đừng mà đừng mà Dừng đi dừng đi Đừng mà Thôi à Tai quần chuyển sinh làm gì mà lên xe chạy thôi 哇！原來呢度仲有三條丘，力水你行開，等我來。外山黃飛鴻，Đại Sơn Hoàng Phi Hùng tám người trời lồi lom, Ba người cùng lên đi Không còn phải suy nghĩ đâu Lên một lượt đi Lên Bùi Yên Sông, Vô ảnh cướp Vô ảnh cướp Vô ảnh cướp Vô ảnh thủ Đừng đánh Đừng đánh nữa Đừng đánh nữa Đừng đánh Đừng đánh mà Đừng đánh Đừng đừng đừng Đừng đánh Ta bảo đừng đánh rồi không nghe Tôi sợ nhất là bị người ta đánh đâu Đứng lại Đứng lại Chị ta đừng đánh nữa Thôi thôi thôi đừng đánh nữa Bỏ xài nè, Cảm ơn nha, Ngoan Quay cô hả? Xin hú xài đi nè Rồi, rồi, rồi Đừng, đừng có lùi lại Đừng, đừng, đừng Cẩn thận, cẩn thận Dừng xe, dừng xe Làm tôi quá thọng quá Chỉ lùi lại không à, à Trời ơi, kỹ thuật này giỏi lắm đó đây, ông có biết lái đâu để tôi Hay chứ Nhìn đây nha Số 1 Ê cô chưa có chưa đang chạy nhanh quá mà Ông mập đó đánh tôi một phát cực mạnh Thế là tôi ngất luôn Tôi đụng vô cái gốc cây Bốn cái chân á Dơ lên trên trời với thầy May là tôi gặp lại á Đồng hương của tôi Đó là tinh tinh chi tà Tôi nói tôi khát nước quá Y nhìn thấy tôi á hả Y là thế này nè Anh em có Y hả Bà ai tới Mà nước cho tôi uống Ôi Hình như con trai tôi biển xong rồi phải không Dạ rồi mà cậu vẽ trên tường nữa Thật là giống như con nít vậy Để tôi nói nha Đây là tâm sự của Lixo Ibigara đánh nằm ở đây cho nên quyết định á Thù tinh hoa của Nhật Nguyệt Tập luyện võ công thì không sợ bị ta đánh nữa Tối ngày cứ nghĩ đánh đơn giản lắm Đi sổ đói quá nằm ở đây Trong lòng ông muốn chiên cái trứng ấp lạc cho Thành công thì anh em phải cố gắng Câu nói này dường như là Tôn Sung Sơn mà Mạo Trạch đồng nói Tôn Sung Sơn nghe lớn thôi Billy Vâng ông chủ có chuyện gì Ở trong đó đồng người lắm Làm cách nào có thể trộm được gấu mèo có cách Chưa nghĩ ra nó có cách rồi Nhưng mà đúng rồi có cách mà rồi Em đeo bản đồ đến đây Còn thì cái nỗi gì nữa bỏ cuộc đi ấy Điểm đích gần hơn Cách đây khoảng 200 dặm thôi Thế thì các đội khác đã gần hơn mình rồi phải không Đại hội chừng nào tập hợp lại các vận động viên Đêm qua chừng nào lại xuất phát Trưa hôm nay Chúng ta không chỉ có có cơ hội Đâu xem nào Xem cái nỗi gì Chưa biết tìm được đường tắt Để tôi giúp cho Nè, nếu quý vị đi theo con đường này, đừng có đi theo con đường thi marathon mà đi đường nhỏ. Quý vị gặp lại để đổi ở ngay trạm này thì có thể tiết kiệm được mấy tiếng đồng hồ. Được đó, không được. Thế thì chơi bịp rồi. Thôi, như thế thì vi phạm tinh thần thể dục thể thao. Vì một triệu tiền thưởng, chúng ta phải chơi như vậy thôi. Một mình cô không đồng ý thôi nha. Chúng đọc quyết định thiểu số với hoặc tụ đa số. Các người thấy sao? Chơi bịp. Chạy đi, xuất phát, xuất phát. 喂我袋執好未啊？你自己執咯。Nè, à. đồ của tôi nhặt xong chưa? Anh tự à? dọn đi. Oh, anh làm anh hai. Lưu... Tránh ra được một mặt thôi mà. Chảo chết ngươi nè. Dừng xe, dừng xe. đập dạ, thắng đập thắng đi cẩn thận cẩn thận kìa tính trộm đó kìa cẩn thận cơ, tôi chưa bị phạt mà Đi không sợ chết ta sợ chết cô chưa có máu mèo của tôi Sao trời chạy càng nhanh vậy Chắc là mình đến thế giới cực lạc rồi Ôi bay Coi chừng nha ta dở xương đi á Coi chừng Nhanh hơn ta nữa hả Phạt thôi phạt thôi Ôi cưng ơi Chúng ta đã gặp nhau rồi Vui mừng quá đi Lo mà Tốt quá, tốt quá Hai bạn Sao cháu lại lấy xô rồi Kéo lấy ra đi, kéo lên Lý xô, anh anh đâu Cái tên cố kiếp kìa Cướp mất con gấu Mau đuổi theo chạy nhanh lên nhanh lên Hả, cũng vậy ra đi vào lẩu cải Trời ơi, quá, người lời nghịch nữa à Này, này, này, đừng đùa nữa, đừng đùa Chứ không có thời gian đâu đi mau Đâu có phải đâu chưa hỏi tống cấu <laughs> mèo Đến đây biểu diễn Quý vị có thể giúp tôi một à. tay Để đưa con mèo này lên đây đi phải đó đưa gấu mèo lên xe nhanh lên nhanh lên cảm ơn cảm ơn là phiền chú chị nha cảm ơn cảm ơn ngoan ngoan cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn tạm biệt tạm biệt cố lên cố lên ra tránh ra tránh ra làm ơn tránh ra làm ơn tránh ra theo có kịp rồi Thế rồi chịu đủ nhanh nữa hả Giỏi quá em chạy đi Sit up. là phí sức của tôi rồi à, No, vì ta bắt thêm mà Các người làm như vậy, chơi một chút cũng được sao <laughs> Ôi Billy, tụi bay cũng ở đây hả Cha Đội nào thắng vậy <laughs> Thầy Lũ à Lần này tính ra làm được một chuyện tốt Cảm giác thế nào Nói chung Cảm giác chiến thắng và cảm giác có tiền Hay thật đó Vậy chúng ta nên lấy tiền này Để đi khuyên cho mấy người nghèo đi Phải khuyên 10 đồng Đâu có đâu Tôi nói là khuyên hết một triệu luôn đó Ngốc quá chị Hai ba chục được rồi Có chút lòng là được rồi Quyên một trăm đi này, tương lai có kế hoạch gì kế hoạch à, sinh con cái gì đó cái là con sậu giúp cái ừ. gì